đó chính là điện phần nóng chảy thực ra về nói về điện phân nóng chảy chúng ta đã được gặp và được giới thiệu ngay từ kiến thức lớp 9 khi chúng ta học về natri khi chúng ta học về clo điện phân nóng chảy muối NaCl nhưng đến hôm nay chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu sâu về bản chất của quá trình điện phân chúng ta mới biết được điều này và chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Vậy thầy yêu cầu các em nên tập trung thật cao độ, theo dõi lên màn hình và ghi chép lại một cách cẩn thận cho thầy. Thường dùng điện phân nóng chảy các muối halogen của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và oxit nhôm. Để làm gì? Để điều chế các kim loại kiềm Kim loại kiềm chính là kim loại nhóm 1A như liti, như natri, như kali hoặc các kim loại kiềm thổ nhóm 2A như magie, như canxi, như bari và đặc biệt đó là điều chế nhôm kim loại. Chỉ dùng phương pháp điện phân nóng chảy mà thôi. Rất lưu ý cho thầy điểm này. Ý thứ nhất đó là điện phân nóng chảy muối halogen. Thì thông thường đó là chúng ta có thể đặt công thức của muối halogen là MXN. Khi điện phân nóng chảy thì sẽ sinh ra M kim loại ở cực âm và X2 ở cực dương. Bản chất của quá trình điện phân ở đây đó chính là tại ca tốt M dương N đã nhận NE để thành M0. Và đương nhiên Tại cực dương, x trừ chúng ta sẽ mất 2e để thành x2. Nên lưu ý một điều, đó là khi làm các bài toán điện phân nóng chảy các mũi halogen của các kim loại kiềm hoặc kiềm thổ. Theo thầy, các em nên sử dụng các bán phản ứng như thế này là hiệu quả nhất. Tránh tình trạng chúng ta sa bẩy vào viết các phương trình phân tử sẽ rất rắc rối và chúng ta không nhầm bài tốt được. Thời gian làm bài toán sẽ rất lâu. Nên lưu ý cho thầy điểm này. Thầy lấy ví dụ như sau. NaCl, điện phân nóng chảy, ra natri và clo. Hoặc như magie, điện phân nóng chảy, thu được magie và clo. Hoặc như magie, clo, điện phân nóng chảy ra magie và clo. Và bromua điện phân nóng chảy ra